Xin chào tất cả mọi người Xin chào tất cả mọi người nhé Thì đấy mọi người um, hôm nay à, mình sẽ làm video nhé mọi người nhé Ăn mừng à, kênh youtube của mình được à, đạt 500 lượt đăng ký nhé mọi người nhé thì video của mình đăng lên ấy, thì nói chung là mình chỉ làm về ăn uống hoặc là vlog bình thường thôi cũng không có gì đặc sắc cả thì mình hôm nay mình lên thì đã thấy kênh của mình đã được năm 500 hơn 500 lượt đăng ký rồi mọi người ạ thì uh, hôm nay mình và vợ hai vợ chồng mình à, sẽ ra chợ ngoài ra ngoài chợ đấy, mình à, mua cái gì đấy về để ăn mừng nhé mọi người nhá đấy thì bây giờ vợ chồng mình sẽ đi chợ để mua cái gì đấy về ăn nhé mọi người nhá mọi người ơi, hôm nay à, mình với vợ đã đi chợ chuẩn bị được một ít tôm nhé mọi người nhá tôm còn đây là vịt vịt quay mọi người thì hôm nay vợ chồng mình làm uh, mâm thức ăn này để uh, hai vợ chồng mình uh, ăn mừng nhé mọi người nhé thì uh, kênh youtube của mình thì uh, đã được uh, 500 uh, sắp rồi các bạn ạ nhưng mà tuy là chưa kiếm được tiền ở trên uh, youtube nhưng mà mình uh, rất mong là mọi người sẽ ủng hộ uh, kênh youtube của vợ chồng mình là uh, hãy vào uh, kênh youtube của mình là đức sâm vlog nhé mọi người nhé thì uh, mọi người hãy cho mình à, một like và một đăng ký kênh nhé mọi người nhé để ủng hộ à, vợ chồng mình có tinh thần để à, mình phát triển tiếp kênh youtube của mình nhé mọi người nhé. thì đấy hôm nay mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn đây mọi người ạ thì mình mời mọi người ăn với vợ chồng mình nhé mọi người nhé mình mời tất cả mọi người nhá mời tất cả mọi người nhá tôm với mọi người nhá tôm to lắm đây là tôm đây là quay nè Ngon không ạ? Ngon Hôm nay mình đi chợ mình toàn tôm tươi thôi các bạn khá là ngon vợ vâng, mình thích ăn tôm đó mọi người đây mọi người nha tôm rất là ngon nha, mình mời tất cả mọi người ăn với mình nhé tôm ngon lắm mọi người ạ à. ngọt nữa à, vâng. vợ lấy um, giấy tôm mình luộc vừa chín đến mọi người rất là ngon đấy đây hôm nay mình mua một cân tôm mọi người nhá đấy lấy um, bát để cho mọi người xem cái bát nước chấm để xuống đây mọi người xem đấy mua mình mua một cân tôm luôn mọi người nhá còn đây là vịt quay này mọi người này quay nhá mời mọi người ăn với vợ chồng mời mình nhá ngon không bạn ngon lắm các bạn ạ à. rất béo thơm mời tất cả mọi người ăn với vợ chồng mình nhé mọi người nhé tuy là mình ờ, chưa kiếm được tiền trên ờ, YouTube mọi người ạ nhưng mà kênh của mình đã được ờ, hơn 500 lượt sắp rồi mọi người nhé thì mình rất chi là vui mọi người ạ thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình và đã đăng ký kênh ủng hộ mình nhé mọi người nhé Đấy, mình rất chi là vui mọi người ạ ngon lắm các bạn thơm nữa có cả măng nữa ngon lắm mọi người ạ à, hiện tại thì vợ chồng mình đang ở um, phòng trọ nhé mọi người Thế nên là không gian nó cũng hơi chật hẹp một tí thì uh, mọi người xem video này à, um, à, um, chắc là cũng thấy nó, um, khung cảnh nó không được uh, đẹp đẽ ra lắm thì mong mọi người thông cảm cho mình nhá ăn xong rồi khả năng là tối là phải tăng ca mọi người tối phải tăng ca không ạ không <laughs> cắt giảm tôm tươi ngon lắm mọi người ạ đây nhá mọi người nhá tôm to này tại vì ở đây ấy, ta hầu như chỉ bán tôm này thôi không có tôm to hơn đây mời tất cả mọi người nha Mmm, ngon quá thì um, tôm tôm này thì mình không biết là tôm nuôi hay là tôm tôm biển mọi người nhưng mà ăn rất là ngon nãy mình có bảo vợ mình là mua thêm à, mực với bạch tuộc nhưng mà mình ra chợ thì chợ hôm nay không bán mọi người ạ có con bạch tuộc nhưng mà bạch tuộc rất chi là nhỏ mọi người nhé bạch tuộc nhỏ lắm ấy thôi hẹn mọi người lần sau có dịp về quê mình sẽ review cho các bạn ngon không tôm rất là ngọt các bạn nó nó rất ngon uhm. tôm mình luộc vừa chín đến là Đấy, thịt của nó giòn mà lại cũng dai dai còn giòn rồi khó tả lắm ngon nói chung là ngon mời tất cả mọi người ăn với mình nha và là nước chấm ngon lắm nhiều đồ ăn thế này phải uống coca mọi người uống coca thì uh, nó mới uh, tiêu hóa được hôm nay mình mua được vịt quay rất ngon nha các bạn nhé béo này. mình quay nhé mọi người nha thì à, ở chỗ mình à, đây thì à, có một quán vịt quay rất chi là đông khách mọi người nếu mà hai vợ chồng chờ mua được một con vịt về thì của mình cũng phải mất khoảng 3 đến 40 phút mọi người tầm tầm đấy thì quán vịt rất chi là ngon mọi người mời tất cả mọi người nha quay lượn quay là phải có cái lá mắc mật này mới thơm nha mọi người nhé măng ngon không ạ măng rồi măng chua ngon ừ, măng ngon nè mình làm à, kênh YouTube thì đến bây giờ chắc cũng được à, đâu đấy hơn một tháng rồi mọi người thì à, có thể là rất nhiều bạn vào xem nhưng mà chắc là mọi người chỉ xem không thôi mọi người không đăng ký thế nên là lượt xem của mình thì nó lên rất nhiều mọi người ạ có những video mình đăng cách đây uh, 10 ngày hoặc là 15 ngày thì nó đã lên đến uh, 2.000 3.000 người xem mọi người ạ hai hai nghìn ba nghìn lượt xem đấy thế nhưng mà lượt đăng ký kênh của mình thì nó đang ít lắm mọi người mới ờ, được hơn 500 thôi mọi người thì mình cũng rất ờ, mong là mọi người ủng hộ ờ, kênh youtube của mình nhé mọi người nhé đấy thì mình cũng mới chỉ bước chân vào làm kênh youtube thôi thì rất chi là mong được uh, sự đóng góp của mọi người và vâng, tất cả mọi người nhé tôm hôm nay rất là ngọt các bạn ừ. tôm này luộc à tôm này hấp vừa chín đến đúng không ạ ngon lắm đúng không rất ngọt các bạn ngọt lắm mọi người hôm nay um, tôm này là vợ mình hấp mỗi hôm là mình hấp mình cái để sôi lâu mình mới bắt ra mình cứ sợ không chín ấy. thế nên là ăn con tôm nó bị xác mọi người mình luộc tôm là chỉ luộc vừa chín đấy thôi sôi lên tầm độ um, hai um, ba phút hay 5 phút gì đấy là mình bắt ra thôi mọi người nhá mọi người đừng nên để lâu quá nhé mình con tôm này nó không giống như là đồ ăn khác mọi người ạ mình nấu lâu ấy thì bao nhiêu nước và uh, gọi là ngon ở trong con tôm ấy thì nó sẽ ra nó sẽ ra ngoài nước hết rồi con tôm sẽ sát mọi người nhé đây mình mời tất cả các bạn nhá ngọt lắm các bạn không ờ, không biết là sau này kênh youtube của mình có kiếm được tiền không mọi người ạ nhưng mà thành công hay thất bại thì ờ, mình vẫn cảm ơn vợ mình nhé mọi người nhé mình cảm ơn vợ mình rất là nhiều vì là vợ mình là người ờ, luôn luôn ủng hộ mình nha mọi người nhé. Thì đấy nếu mà các bạn đang xem mọi người đang xem clip của mình thì ờ, mọi người vẫn ừ, ờ, có thể là làm YouTube giống mình nhé mọi người nhé thì làm YouTube nó không khó đâu mọi người chỉ bạn cần có một cái điện thoại à, smartphone thôi là ừ, mọi người xem tìm hiểu thêm một chút ờ, về cách làm YouTube ở trên ừ, YouTube người ta đã đăng rồi đấy thì mọi người tìm hiểu trên đấy và mọi người cũng có thể làm như mình nhé mọi người nhé đấy mà nếu mà kênh ờ, bật kiếm tiền cho mình nhé mọi người nhé YouTube mà bật kiếm tiền cho kênh của mình nhé thì uh, mình chắc chắn là mình sẽ đầu tư thật nhiều uh, video thật hay để uh, cho mọi người cùng xem nhé và anh đi tôm ngon lắm mọi người khá là ngọt các bạn nếu các bạn có đam mê là nước rút thì các bạn hãy thử sức một lần đi vì ai cũng có đam mê mà vợ vợ mình tương lai sẽ là một youtuber nổi tiếng đấy mọi người <laughs> mai mai vợ đi làm cả ngày hay cả tối nhỉ cả ngày các bạn à, đăng ký, ờ, ký kênh ủng hộ à, vợ chồng mình nhé mình hứa sau khi được bật kiếm tiền thì vợ chồng mình sẽ đầu tư ờ, thật nhiều để làm clip hay cho các bạn xem hiện tại thì um, mình làm clip youtube với mọi người nhưng mà mình vẫn đang đi làm uh, công ty bởi vì là trước mắt thì mình vẫn chưa thấy là kiếm được tiền ở trên YouTube thế nên là mình uh, vẫn dành thời gian mọi người khi nào rảnh rỗi thì mình mới làm được còn uh, những ngày đi làm về uh, mình rất chi là mệt mỏi mọi người mình thì mọi người cũng uh, giống như mình thôi đấy mọi người đi làm về thì uh, trong người nó mệt rồi ừ, thì mình sẽ không không không muốn uh, thời gian để mình làm gì nhiều nữa, mọi người mình chỉ muốn tắm rửa ăn uống rồi mình nghỉ ngơi đấy cái gì ồn đấy mọi người nhỉ máy đổ của tôi ấy à mọi người ơi chắc là video của mình sẽ hơi bị ồn đấy mọi người vì thứ nhất là trong phòng mình nó kín đấy có tiếng quả, tiếng gió của quạt đấy và ngay cái đường trước cổng phòng trọ của mình ấy, thì bây giờ là người ta đang đổ bê tông mọi người thế nên là chắc là sẽ hơi ồn nhá mọi người thông cảm với mình nhá ở ờ, khu chỗ mình đó mọi người ạ thì quán vịt này chắc chắn là quán ngon nhất ở cái khu của mình ở nhiều nơi khác thì ừ, chắc chắn là có những quán ngon hơn mọi người ạ nhưng mà hiện tại ở chỗ mình gần chỗ mình trọ thì quán này là quán ngon ngon nhất các quán khác ừ, thì nó chỉ lơ thơ khách thôi nhưng quán này thì vịt quay ra đến đâu là hết đến đấy mọi người Để nếu mà ừ, có ai đang ở khu công nghiệp uh, Yên à, Phong nhé mọi người nhá Ở ấp đồn nhé mọi người nhá Ở ấp đồn Thì uh, ở Yên Phong Đấy Thì mọi người uh, ra quán uh, vịt quay hoàng vịt nhé mọi người nhá Đấy Quán vịt quay hoàng vịt nhé mọi người nhá Rất chi là ngon Mình không quảng cáo bán vịt đâu Mình ăn vịt ngon thì mình giới thiệu cho mọi người thôi để sau này về quê vợ chồng mình à. bao giờ mà vợ chồng mình à, kiếm được tiền ở trên youtube với mọi người nhá đấy thì um, lúc đấy chắc chắn là mình sẽ có có quảng cáo một số um, về um, các món ăn hay là các nhà hàng hay là những cái khác nữa mình cũng chưa tham gia nên là mình cũng chưa biết thế nhưng mà thì chắc chắn là sẽ có mọi người nhé mọi người trước mắt thì um, hôm nay là mình làm uh, mâm thức ăn này á là gọi là vợ chồng mình uh, ăn mừng nhé mọi người nhé vì là trong uh, một tháng qua 30 ngày thì mình cũng đã đạt được đến hôm nay thì cũng đã đạt được đến bây giờ chắc cũng tầm độ 530 hoặc là 540 lượt đăng ký rồi mọi người thì mình rất chi là vui mọi người ạ thì ờ, video của mình được ờ, mọi người đón nhận rất là nhiều thì một kênh youtube bình thường mà mọi người lập ra để mà có được lượt đăng ký như thế thì chắc chắn là cũng rất là khó thì trừ trường hợp là mọi người ờ, mọi người làm video mọi người đầu tư rất chi là nhiều đấy mọi người nhé thì nó rất chi là hấp dẫn đấy gọi là trend mới nhất ở trên YouTube đấy, thịnh hành ở trên YouTube thì thì lượt ờ, đăng ký hoặc là ờ, view của mình nó, nó lên cái nhanh thế còn như mình đây thì nó lên rất bình thường nhưng mà kênh của mình được như thế là mình rất chi là vui mọi người ạ no rồi ăn này đi chứ con tôi ăn tí đấy À, thời tiết mấy hôm nay mọi người ạ thì uh, rất là nóng đấy thế nên là mình à, làm video mình phải bật quạt mọi người ạ nếu mà mình không bật quạt thì mình không thể chịu được mọi người nhé thì trong phòng trọ của mình rất là bí mình mời mọi người nhé thì thôi um, video của mình ờ, đến đây thì chắc là cũng hơi dài rồi mọi người ạ thì um, video hôm nay á thì um, vợ chồng mình là liên hoan mọi người ạ ăn mừng ăn mừng uh, là kênh youtube của mình được mọi người đón nhận thì mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé thì mình rất mong là các video tiếp theo của mình sẽ được mọi người đón nhận nhé mọi người nhé xin chào tất cả mọi người mình chào tất cả mọi người nhé